có mang uh, tiếp đàn không không thôi ờ, lát mắm tỏi được bây giờ nó có có cái tỏi gì không hả cái gì là nó mắm tỏi ăn được có ăn sashimi anh tài nay đi đâu vậy anh tài à nay đi đâu vậy anh tài anh à. à, <laughs> anh đi bún bóp bún gì bún bóp bún bóp hả à? bún cá bóp á lúc trước đó là lúc trước thôi không chơi câu luôn à anh bước là chủ anh à không bước là ở đây đâu có chủ ở đây đâu đa số là trong này trong này nó tháo dẹo ở ờ tháo dẹo nè đó câu giống anh anh ấy mới chắc kìa cột cái cục à, cục nhữ đó luôn là, là nó tới nó, nó quất luôn cái này hay à này phải học à bố có một cái đây mấy cái đây nè à. cái cái xuyên tâm nhưng mà chưa làm lại nữa làm cho cái cái cái, cái đoạn dây nó dài ra để nó kéo ờ, cho dài mùa qua vậy anh nhân hả mùa này qua vậy của... À, anh ấy hả anh à, anh bút anh bút hả không phải mùa này không phải của bút mùa bánh mì không à ừ, này của anh cát anh bánh mì à, bột mì không à đồ nó chảy ra nhân ơi đúng rồi vậy luôn đấy dễ hả này treo trên hả nhân hay là bỏ sát đáy luôn sát đáy luôn à mồi cho làm giấy luôn hả đúng rồi đừng nói nhân ơi đừng nói nhân ơi nói một em anh chuyến đầu tiên chiến thứ hai tên tướng ghê lắm chiến thứ hai tên tướng liền ghê lắm đi mẹ xuống ăn liền luôn đó <laughs> chạy dạ dạ trong mấy cái bè ngon để em ngồi em quay mấy ông anh chút nữa quay lên cá lên đồ bố ừ. cái chạy riêu nó cũng ăn mà Đúng rồi, nó chạy à. nào chị chị chị năm nó chạy chị ba nó chạy nè chị ba nhẹ quá chắc chị năm quá em cùng nữa con cua nhỏ nhỏ này bắt cua thì dính xuống ăn ừ, mấy con cua nó gần nhân nhân nhân cần nhân nhân gần xanh đó nộ quéo cần giật ờ, đó chưa chưa chưa nó về rồi đó anh bây giờ ừ. nó về rồi hả kéo kéo nhấp nhấp nhấp nhấp kéo luôn nè đó vô hàng ai vậy ta bự không anh tài nha làm sao làm nha anh tài em chịu đâu trước rồi đó tài ơi tài tài ơi tài à, không phải gì có cái cục nhữ đó ngon câu lợi hại đó lấy cục nhự lấy nè dạ yeah rồi ờ, dạ. giờ phải cắt ra tháo gắn vô lại cái loại của em là có cái cái lồng bỏ vô chứ không có bóp vậy anh bút nước gió ờ, sống anh anh nhân trời nó chết làm sao đồng nghiệp nó à, móc nó luôn hả câu luôn hả ai vậy ta đục hả ờ mùi sống cái gì mùi cá đục đây ổ lầu ổ lầu ổ lầu dòm dòm dòm dòm dòm dòm nước đứng rồi cần mình cần titan special đi đánh luôn nè các bạn cần này có thể đánh bè được nha đọt nó cũng dẻo cho nên có thể ờ, thấy cá nó ăn ờ. ừ. hôm bữa hôm bữa biết em mua ở bên ờ, em mua ở bên ờ, gì nước ngoài không nước ngoài ship về anh rồi mấy cái bộ kia cái bộ mà có cái nắp không cái bộ kia cũng Trung Quốc luôn nhưng mà nó có cái nắp nó bỏ vô nó không có phải bóp như ông này ờ, ê cần cần cần anh ăn rồi đang đang ăn kìa đó đó đó đó, đó. <laughs> có hàng có hàng đủ hàng bự luôn á chú <laughs> chết rồi chết rồi ủ bự trời cảo nhỏ cảo nhỏ chưa đầy 3 phút chưa đâu 2 phút đứng ra mày đứng cho tao gai anh ơi đừng giận anh gai cái này gai quá đứng đó đụng giờ đó vô giữa này câu hợp lý hơn bên bên đó à nó trôi ra ngoài hết trơn à này chứ cái bầy nó nằm chỗ à. nhưng mà anh kéo cái cần này không có phê ai nó không phê cần nó gì lắm kéo cần nghĩ ra đã lắm cái đa nói chỉ rồi quá phê rồi kẹp cái, tay đó dưới rồi kẹp vô trong này cá ăn giật lên không kịp nữa chạy đi chạy điểm đi nữa nữa anh tại xả sang mang mang bịch xả qua đây mang bịch xả qua đây mang bịch xả qua đây xả thêm vô cái nục nhầy quá mồi cái nục cái nục nhầy anh ha à. xảy rồi nó xảy rồi dở thui cả đa lại vậy á nó nó bị năng dây là nó nhả anh Đúng rồi. Cá, cá này khôn mà <laughs> cá nhà đã xả năm người viên thôi xả nãy giờ cái đục đó á lấy ghi cả đào phải xuống rồi nó đi đi mà ló ló, tay ló. trời ơi thả lần năm chục cục luôn á vô nữa kìa Hello. Hello. chọt mấy cái lỗ lỗ ngon nè trời bên này bên này nó ăn ờ, gục lại không biết cái móc dưới này nó còn khó lấy hơn trời ơi ủa kèm đâu ta à. anh có cái nhíp không ăn bột nè rồi. ăn đang ăn rồi xong rồi ca lên kìa đừng giải chạy nữa lên rồi đó dậy dướng dây dướng dây đó rồi còn còn còn còn cái dây á đó còn cái tay cầm dây á cái dây cái dây bên này là cao bị bị bị bị bị bị cái cần đó nó cong quèo luôn kìa cái cần sau ba lô kìa đó muốn gãy luôn kìa chờ ký <laughs> nước đứng nàng kìa nhỏ quá thả đi xíu à chảy máu rồi thả gì nữa hả chảy máu rồi thả gì nữa thả sao đâu ừ? máu trong miệng không mà lớn chưa vô nó là thua rồi chết rồi cái lỗ bên đó. cái lỗ bên này cũng được cái bắp vướng quá bỏ qua đây trời ơi rất mồi nãy giờ không ăn là không ăn quá dạ, có chữ gãy em giả bộ em đóng phim anh nó không gãy được đâu <laughs> Này mới có nục dạ. kia kia hả? Nãy mấy cần kia, kia có nục không á hả? Ừ, à, cần này là con con con này là là gì nè bột à cần bi nó không ăn nó không ăn ra nha cần nào ăn có một mình cái cần bi không ăn thôi <laughs> kéo lên khó hơn hiểu không đó, ờ, anh dở lên cái lên liền à thằng này chết đó lên liền ha được <laughs> trời chú ngược mà nói gì tua pin luôn kìa Đó, <laughs> tẩy mẹ rồi Dạ yeah. Dạ, <laughs> cá đầu cá đầu cái đầu hả đầu đầu không mở để không thắng không mấy không thắng con nó nuốt sâu quá rồi thua hết cứu rồi xảy rồi tuột thấy cái cực luôn mà bên ngoài đây nhiều hơn anh nhân ơi đâu mà nào gì nữa <laughs> có chiếm lỗ nữa rồi à? kỹ hả cái đù hả chắc cái đù quá hả không cái này phao nó xuống vậy ăn rồi nó nhúng nhúng nước sâu quá mấy con nuốt lưỡi đó, mình cũng phải bắt luôn nha nè để nó chết ừ, ừ, cũng vậy giật đi chạy chạy qua nhà con được rồi cô con để sẵn nhà rồi ngoại nó muốn coi mấy con mèo mấy cái mèo mấy cái con mồi mà coi có gì không hả giờ tại vì con đi vắng rồi cô con đi hôm qua nay chưa về chưa về mà giờ có người trên đó chưa Cho dạ. bé nó chạy lên lấy được không dạ dạ Để con nhắn địa chỉ cho phước rồi rồi rồi dạ gỡ cá đuối luôn á cái bầy này chín này à. bỏ bầy ơi <laughs> không cho nó chạy xuống lại lưỡi gì vậy lưỡi megabara blue isma bữa bà rồi cứng ngắc rồi vô vô hàng hàng hàng hàng hàng không à Trời ơi, con này 3 kg Đứt luôn rồi Cá nhỏ xíu à Lớn, đông mà nhỏ, đông mà nhỏ, lớn, Hả, bàn tay à bằng tay à Vậy không à Dây này nhỏ, dây em nhỏ Bứt luôn hả? Chắc nó kẹp ừ, Hồi nãy nó đã, đã, đã mòn mòn dây rồi anh à anh nhân à! Trời xảy luôn rồi Trời đứt dây Đứt dây luôn Bỏ đây Trời ơi anh Tài Ô, bự bự bự bự nữa Tài qua đây bắt hàng. Tài ơi trời ơi Hàng nữa Khổ ghê anh Tài một chụp hình cái cái cái, cái, lưỡi quá Không dính lưỡi nè Đi chụp đi nè Nãy xảy con cá không khom xuống được á Bằng cái này không? Không nhỏ hơn Tập trung vô lỗ này bào hết luôn mọi người Bóp, đưa đi cái máy bóp chỉnh chuẩn chưa chỉnh coi chỉnh lại coi chỉnh uh, nắng nó lúc Đồ lúc ơi, lúc nắng lúc không mà tay luôn cá nhỏ rồi chết mày dính của tao luôn rồi em xíu đợi em xíu nhữ <laughs> mày nhỏ nó vô chơi con cho cá chạy qua tới đây đủ phá tao à được mấy cái lưỡi nó đóng vô không không có gỡ được rầm nè mấy con kia chơi luôn hả chém chơi chứ anh chém quốc hả má chém được lá luôn á chém hai ba kg mà hai kg năm kg có vậy nè rồi xong rồi anh alo bé nhỏ vô rồi Hello. phá quá phá Hello. nó thả xuống chụp chạy luôn mới ghê chứ alo rồi rồi ok ở đây mà quen cái giọt cái cái cái cái cái cái, cái, cái, à, cái chỗ nào mà thân á nhân dạ. má kiếm cái dèo nào mà nó nó bỏ cá mà cá mà kiểu gì cá của nó mà để nó rộng nó ăn á kiếm mớ cá à, cái cái cái, cái gì ở ngoài á thả vô má thì mày mốt là cái ký cái ký gì anh cái gì á hả màu lớn lắm thấy không ăn rong đủ ăn mà cái nhỏ à. bố có có ấy nó nó nó trước cửa bố đưa cái cái bịch lưỡi rồi sáng con đo, con gói năm hộp lưỡi á dạ dạ dạ dạ tiền chuyển sau dạ cá nhỏ không anh cá nhỏ nó phải nãy giờ nè nam vẫn ăn mà chụp ừ. không cá ờ, cá mùi cá à, mùi cá hả còn cá nhỏ phá lắm anh câu bột chắc cú á nhỏ cho nó bỡ, đỡ phá nè hết rồi hết hả hết hết hết hả nói anh là hết vi vi đừng có gì quá vi kèm cái ngón tay bên này nè Tôi biết rồi biết rồi nhưng mà tại vì biết sao con có sợ rắc rắc mà sợ rắc bớt đi cá à. lớn quá lấy cái tài lấy cái tài đưa ngón trỏ vô thắng anh bi ừ. thắng ca ca nhẹ nhẹ ồ ồ căng à cần vướng rồi vướng này hàng nữa Ê. Nhìn là biết rồi. Đợi đợi đợi, đợi dưới dưới bụng nó. Vướng coi chừng có cái lưỡi bóp ờ, vướng đó nha. Vướng à. Trời ơi. nói. gì, cái nói anh? cá biết nói. em biết nói là anh biết nói. Anh vừa nói nha, chứ em không nói nha. Lòng thằng có bóp thằng có thằng có thằng có tay pin nè. Đâu rồi? Xuống xuống này xuống này, xuống này, xuống này, xuống này. Xuống này. Ừ xuống đi ế xuống xuống đó ờ. ừ. ừ. cá đang ăn rồi gọi hoài chết rồi alo alo alo bóp đi kẹp bóp hình con này bóp đi kẹp của bóp á alo thả đi bóp thả ừ. cái gì em anh tài anh tài Ôi anh tài <laughs> lộ này vô hoài luôn có có được một cái ô một luôn á trời ơi đủ quá ăn cá trời toàn hàng bự không vậy tài trời ơi trời mà ăn cá ơi ơi xảy rồi vi máy nó mập ghê hả con cá nó mập chứ máy đâu có mập anh mập ghê nó mập cá nó mập <laughs> cá nó mập chết chết chết chết cắn ớt luôn Ủa, video này đó nha hàng luôn hàng hàng hàng hàng hàng bố quay cho anh nhân bố anh quay nè quay từ xa cắt góc lại mốt giờ con ra mốt đi đi làm đi chơi cái coi con này nè con nhân con này đang ăn con này đang ăn bự trời ơi con cá kìa bóp qua cho phần nhân nhân bóp à, để để cho phần cho để cho phần cho để để xíu xíu xíu chuyện ăn nữa bố ra đừng cho anh tài đụng vô nha <laughs> 嗯。 nãy ra kêu định ăn rồi thôi đã chiều ăn à? chiều trước khi về à, cho quất một con làm mua cà phê cho cá chép còn nó chảy là chảy sấm sét không chảy kia ba trăm nó còn chảy để chảy ghê được không không cho anh chụp hình cái coi chứ không có hình ảnh gì vậy được được được nha đây kìa chụp hình không chụp hình không không ừ chìm nhá. Mấy phút chị vô đâu có đâu đâu có ăn được. quá mấy phút chị vô nữa. em ơi cá gì bự bự rồi hai ba ký luôn anh ơi từ, cho nó chạy mệt đi anh cá bự quá ta cá gì rồi cá gì bứng đi anh bứng, bứng. không được từ đi cho đi đi từ đi đừng có cầm vội bứt bứt rồi bứt rồi xuống lưới mà sao mà chịu nổi cá gì vậy ta ấy cái gì luôn á tôi không hắt lại tôi má đi hoài khắc cương đứt dây dừng à đứt dây cái đầu luôn anh chờ trò nhỏ quá chịu hỏi đi mà không phải có cháp đâu cái gì ghê vậy ta ủa má chạy quân lại không phải có cháp đâu cái, cái gì có cháp nó chạy gục gục gục gục biết liền à cái gì á chát không Ý mày nó chạy quá, cờ chạy không Khi nào có bố không Có thể Hả nó đầm, nó đầm xuống mà nó hồng mỹ rồi nè đủ má mấy này phải tao về nó chạy Rồi, mốt, mốt. Ăn quay cho anh Tài Cần kệ nó quấn anh hàng không à đứt anh trời ơi con cá đù cha nó không nè <laughs> cho ngồi có chém luôn nó có chém nhiều ta kg hai ba ký mổ hai cái hết hầu mổ hai cái hết hầu hàng hàng hàng hàng nữa anh ơi trời ơi ba ký luôn á á anh nó dậy là đứt liền á ma <laughs> này ẩu rồi chứ <laughs> để thôi để xuống để xuống để xuống <laughs> mấy chú kia không ăn không à đúng quá tại cách nó câu mà nước chảy cá bự ăn á cá còn chụp hình cá nước chảy cá bự đó đâu rồi chưa rồi anh máu sạch về mình ăn nó không có tanh cầm lên mới, thấy bự thấy nhiều nữa được quá trời hàng khủng không nè hôm nay hôm nay hàng gì không <laughs> Dạ. thùng nữa kìa dạ đựng thùng nữa kìa yeah. ui mũ dứa sao mình không bỏ tay tay cho nó ăn được không anh được không ha <laughs> bi cầm tay bi cầm tay lên ờ, thử Ủa, đây. đẹp quá ha dứa nhìn dễ thương ghê không Ồ, lớn kìa Anh Tài đẹp lắm, anh Tài nè Cá đẹp lắm, cá bự lắm, cá, cá, cá, cá bốn mấy ký con à bị cầm cá bỏ sát sát cho nó lên nó táp á thôi dám là quá <laughs> dám mà tanh nên cái đâu sợ mấy này đâu mà muốn nó táp nó trúng tay này. Ồ, cái mũ đẹp ghê Có còn dưới nước uống Nhỏ hả? Đi học tay xuống thử ờ, bỏ xuống nước Đi bỏ cho gì đó, bỏ sát sát nè Bụp liền Dưới đẹp không ha? rớt xuống dưới này không? À, có bao nhiêu à, lớn bao nhiêu là mình à, mình bán được cái này ổng không có bán cái này khách cứa thì kiều ổng hoài đâu về ăn đâu á à. ở dưới đó ở dưới ông nuôi để người để ra ngoài người ăn dưới này không có ở ngoài xong mình không có nuôi được người ta câu á người ta cũng câu với đồ mấy trăm con rồi người ta thả người ta nuôi á ngoài xong rồi này cái người ta bán năm sáu kg là cũng bốn năm mấy rồi á bốn năm mấy rồi không bốn năm mấy cái dưới đó nó dưới mà nuôi mà để mà bán á, nó chậm lớn lắm đúng rồi nó ăn ờ, tùm lum á nhiều con cá mười mấy ký rồi nó quợn cái là không đâu ăn được mú là mú lớn gì cũng nhiều quá hả nhiều khách hứa đồ này kia người ta năm sáu người nó hùng lại mấy ký mà cái bao vậy mà đựng còn đựng ổng còn bảy nữa <laughs> đem vô trong rừng cái chuột của chồng rồi chết hả chết nó nổi lên á à. tự chết rồi hả bệnh nó chết rồi hả thì nó nó, bị ờ, chết là nó mình không phát hiện là nó phải thúi nó sình lên yeah. Dạ. mình trước đi